Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Thái Phiên phường 12, diện tích 100m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây, đường xe hơi, cách chợ Đà Lạt 8 km, bán kính 1 km có chợ, trường học, cây xăng, giá 3 tỷ đồng. Đất Ngô Quyền phường 6, diện tích 83m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc và nam. Đường xe máy cách đường lớn 10m, cách trung tâm 1,5 km, gần chợ, trường học, bệnh viện, an ninh cao. Giá 6,2 tỷ đồng. Hai lô đất mặt tiền tự phước phường 11, diện tích 300m2 mỗi lô, sổ riêng, hướng đông bắc, đường quốc lộ 20, cách chợ Đà Lạt 8 km, gần chợ, trường học, cây xăng, thích hợp kinh doanh, giá 50 triệu đồng một mét vuông. Khách sạn đường 3 tháng 2 phường 1, diện tích 129 m2, diện tích sử dụng 506 m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công. Hướng đông nam, đường xe hơi, kết cấu 15 phòng ngủ, 15 nhà vệ sinh, ngay trung tâm Hòa Bình, nhìn ra chợ Đà Lạt, đối diện bánh mì Liên Hoa đang kinh doanh ổn định, giá 70 tỷ đồng. Đất Hùng Vương phường 9,